Sau đây em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 hoàn toàn không tăng tích này để cho các bác hiểu hơn. Đầu tiên là em à, sẽ dọi đèn này. Đây, em dọi đèn cả ba hột cho các bác. Các nhìn này. Hột trong, trong suốt luôn đó đây nam châm này em sẽ test nam châm nắp chén luôn nam châm không hít được chưa ạ và là vì thời lượng video cũng có hạn vậy nên là em sẽ khất cái phần thử nước muối và bác nào mà muốn cứ trực tiếp test đầy đủ tăng tích các bác cứ liên hệ zalo với em gọi video cho em em test đầy đủ tăng tích cho các bác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 đó xuống xỉu xuống xỉu rồi đúng không ạ bên em sẽ giữ xỉu cho các bác này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này xỉu rồi đúng không ạ bây giờ em sẽ lên tài này một tài này bây giờ em sẽ giữ tài cho các bác này đây thế này em lắc lên tài nhưng mà lại bị phản phản thì nhưng mà nó lại ra bão bão hai và trái này thì em hơi nhẹ tay vậy nên là bị phản xuống tài xỉu mình chơi thì tất nhiên là phải gặp chén phản rồi mình không thể lắc mà 100 chén trúng được một cả 100 được đúng không ạ bây giờ nó đang ở xỉu đúng không ạ em lại lên tài nhé các bác nhé đây em lại lên tài này các bác này bây giờ em giữ tài cho các bác này này giữ tài một tài này hai tài này ba tài này đó đang tài đúng không ạ bây giờ em lại lắc xuống xỉu này đó xuống xỉu này các bác này các bác thấy không ạ với cái bộ hột tài xỉu 2020 này các bác có thể lắc hoàn toàn hột đi theo ý muốn của mình